Hello, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đại ca đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cho một trường game đó chính là Bottle nha Bottle nha Và nếu các bạn thấy thích video này Thì các bạn nhớ like, share, like, subscribe Và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả Để mà mình làm thêm nhiều video mới Và đáp ứng yêu cầu Và comment của các bạn nha Giờ bắt đầu nè Thì trường game này đường dây vay là nó làm lại từ lâu không thì để có nhiều người vay nhưng ngay giờ mình chỉ vay lại cái cho này dù là chưa vay lần nào new game rồi nha start new game rồi chuẩn bị à ô oh. what the ơi ok กี้ไรเฮ้ย ô nhóm nút im mình giữ à Hello and welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Feel your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and personal condition center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from... Por favor, por Turn back. The portal will open in three, two, one. Hello, hello, ok xem. Cầm cái đài radio á. Ô, bên kia. Ô. Ô. <laughs> Dạ. Ủa xem nó màu xanh hả? Hello there, sexy. Ồ. Oh. À, hiểu rồi. gì vậy? Rồi nha. Rồi, wow, cái này là teleport này các bạn. của camera ô oh, nó đang xét mình no Xin cảm giác như về uh, có ai đã về xét mình thế nó ô oh, khóa cửa hả ôi rồi mình đợi mấy cái đồ trên đây ưa ừ. Ồ, cái đôi ở đây à? Excellent. Please proceed to the à? chamber lock after completing each step. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This aperture science material emancipation grid will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the aperture <gasps> science weighted storage cube. Ủa, sẽ kêu pháo? rồi rồi hơi kinh nhanh lên ô kinh liêu mình đang liêu cho chơi cái gì đây bài một ô không có gì ạ hí Please place the weighted storage cube oh. on the 1500 megawatt Adventure Science Heavy Duty Super Colliding Super Button. Ủa, vô làm gì? Ơ? Ê, đây vô game sao chơi? Hình như mình lấy cái hộp đợi kia cửa mới mở. What the hell? Wait, what? Cái gì? Quên bị nhốt. Yeah. Perfect. No. Please move quickly to the chamber now, as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test. Yeah. Rồi quay mail Ui dở quá chứ Em là dễ Gì đây Hình như cái này đi cầu thang mình thấy hơi ngé ngé nha Ôi cái gì vậy Ôi Ok ờ. Gì vậy Còn không có chuyện gì hết You're doing very well Please be advised that a noticeable taste of blood oh, is not part of any test protocol but is an unintended side effect of the aperture science material emancipation grip, which can, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. Yeah, where? Oh, giờ làm sao? Bây giờ làm sao Ủa Giờ làm gì Ơ oh, hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi Wow Ủa cái gì đây Very good You are now in possession of the Adventure Science handheld portal device. With it, you can create yeah, yeah, your own ah. These interdimensional gates mm. have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. What Most the? importantly, oh, under no circumstances should you. Oh. Oh. ơ ú uh, ngon giờ làm sao đâu đóng mình xem thử u uh, cân cân cân đóng mình coi thử nha làm sao để đặt cái khói kia nha cái khói của gì ừ, ngon ơ mình làm gì được à, à. ôi vô đôi game rồi ok vô qua chỗ đó giờ xe qua game đây Ồ giờ mình có cái uh, súng dịch dưỡng theo level Rồi đi tới mẹ tiếp theo mà mình cũng biết sao bật ký đã xem lên màu đỏ hao nhảy xuống đây là sao oh bro what à hiểu rồi treo lên đây Ờ bánh về đó Ok Well done. Oh. Remember, the average science bring your daughter to work day is the perfect time to have her tested. Hay Ui. Rồi được không? Dê mất vậy. <laughs> Rồi. Ồ, oh, người tao. lót đi nữa Quay bèo, quay bèo, đời lưu ý ạ ý ạ Chamber 4 yeah. You're doing quite well Thôi phá Uh Phê Open cực kỳ mặc What the wow, wow, wow mình mới làm cái gì vậy wow wow ảo em ủa sao what the đồ con cầm cái này thì không à ngon ô oh. Dục À Rồi Ui Ui quá Sao đặt cái màu đỏ luôn ta Để mình xem thử nha Rồi thì à, <laughs> Mình tạm gần về bên mất mặt lại Lỡ Ô cái gì đây Ô cái này ôi giờ mình mới thấy cái này bay bở đâu no cái này ô cái này bay bở đâu chết lâu mình không thích nó bay bở đâu à thấy dạ mình đang ở chỗ này đây ok ơi no ôi kẹt luôn người ta nói vỡ sọ rồi sao người ta nói chỉ có thở ngay gây vỡ sọ Rồi Rồi cái này rồi Ôi Giam, giam bị lơ Còn một cái nữa Ê Tại sao Ôi Ủa là sao À còn một viên nữa Đâu Đẩy vô Ôi nhìn thấy éo ghê ấy. Rồi ok qua wow, em. as part of a required test protocol. Our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber ha. was an outright fabrication. Ha. Good job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the what truth the? in three, two. Yeah. Oh, did mình không thích cái việc đi thang máy á đi thang máy nó hơn, mà không thích đi thang máy chút là ok gì vậy what that While safety is one of many enrichment center goals, the aperture science high energy pellet seen to the left of the chamber can and has caused permanent disabilities such as vaporization. Please be careful. What's hell? Chó đâu hả? Oh yeah. Ah, chém vô nó chết. Well, safety is one of many enrichment center goals. Oh, yeah. The aperture high-energy pellet seen to the left of the chamber can and has caused permanent unbelievable. Oh, yeah. Subject name here. Must be the pride of. Subject pronoun here. Here. Rồi, em đi theo. cửa có lúc nó bị hư rồi rồi về mèo đây mày gì đây warning devices are required on all mobile equipment however alarms and flashing hazard lights have been found to agitate the high energy pellet and have therefore been disabled for your safety nó muốn nó bay vỡ đâu đâu đâu mà vô trong kia mạnh như Yeah. Yes. Now use the aperture science what? unstationary scaffold to reach what? the chamber lock. What? Vậy luôn. Đỡ mình sẽ bị nha. Ha hình như à, trời ơi tưởng gì dễ yeah. hello bitch à đây hey lên có hai ba rồi bắt cua rồi bê mang hình như mấy cái mang đây sẽ thấy giống nó thường nhiều cái gì ta teleport đấy uh. ừ. chơi game kinh dị thì vui hơn <laughs> thấy cái này nó hơi là là rồi Ô, oh, đây là nhiều cái kết à Không được uh, Không được uống nước gì đó bra bra Không lo bị chìm nước Giật đi không Hoặc là bay vô đây Ô, oh, vợ sọ What là sao Không được tắm Cho tắm với, yeah Ô, oh, dưới đây mát Sẽ chết rồi ô dưới, dưới đây mình thấy có cái gì kìa rồi ô ô ảo ảo ảo ủa cái gì vậy what the gì à rồi right đỡ mày uh, ờ, nằm xuống ngồi xuống ok rồi rồi rồi biết cách chơi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh